Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2021, tức ngày 7 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Tỵ, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Tỵ hôm nay là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Tam hợp giúp người tuổi Tý có một ngày thuận lợi, Bản mệnh chỉ cần giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn, thử thách thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Tuy nhiên thổ khắc thủy cho thấy gia đình bạn đang gặp phải một vài vấn đề đáng quan tâm, nếu giữa vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu chờ đợi bên kia xuống nước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều không như ý. Trong sự nghiệp, những việc tưởng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc, song bạn chớ nên vội chán nản và thất vọng Ngoài ra, con giáp này còn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho bạn, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin, nhất là khi bạn đang đứng ở vị thế lãnh đạo. Chính quan cho thấy bạn là một người có trách nhiệm trong công việc vì thế mà bạn sẽ sớm khẳng định được giá trị của bản thân mình và thăng tiến xa hơn trong tương lai. Hãy cố gắng trong mọi việc mình làm nhé. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tị, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Thực thần ghé thăm, hôm nay là một ngày tài chính dồi dào đối với người tuổi dần, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay, thậm chí còn được thưởng thêm. Tuy nhiên, một số người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chứ nên chần chừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại cơ hội một khi đã bỏ lỡ thì rất khó có thể quay trở lại. Một khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Hai người thuộc hai thế hệ khác nhau rất dễ có những quan điểm bất đồng, cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão, Người tuổi mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru nhờ có tam hội giúp sức. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn vì bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. Trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cũng nên chia sẻ ngay để kịp thời tháo gỡ. Mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn, Vợ chồng mà ai cũng chỉ biết việc của người ấy thì tình cảm sẽ rất nhanh trở nên lạnh nhạt. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn. Do phải chịu tác động của cục diện tự hình, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cố chấp, bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Bạn có nhận thấy rằng mình đang tự tách ra khỏi tập thể không? Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Bạn chẳng thể là người đúng trong tất cả mọi vấn đề đâu. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình. Dù số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí. Trong quá trình chi tiêu, bạn chớ nên dành tiền vô ích cho những thứ xa hoa, phù phiếm. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, ví dụ như chăm sóc gia đình, phát triển bản thân, rồi bạn sẽ thu lại khoản lời lãi gấp bội trong tương lai. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là mọi gánh nặng dường như tan biến ngay. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Hỏa sinh thổ cho thấy người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp là nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở và phóng khoáng của mình. Bạn tin tưởng rằng cho dù khó khăn có xảy đến, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, đôi bên luôn biết cách cư xử không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày tốt cho việc khám chữa bệnh hoặc phá rỡ nhà cửa,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 những người đối mặt với các kỳ thi cử cũng có thể đạt được thành tích lý tưởng trong ngày hôm nay. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình, điều người khác làm được thì bạn cũng sẽ làm được, thậm chí bạn còn làm rất tốt nữa cơ. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ quý nhân phù trợ, mão, Tị, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp phù trợ người tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được biểu dương. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được điểm số cao, miễn là bạn chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, đồng thời không chủ quan, lơ là, Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Bạn nên mở lòng mình để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, nhị hợp khuyên bạn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau, Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tỵ. 11. Tử vi tuổi Tuất. Cục diện tương xung khiến người tuổi Tuất vướng phải nhiều vấn đề trong công việc. Hôm nay, nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm chứ không nên sợ hãi tìm cách đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện tài lộc,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 Thổ khắc thủy, người tuổi hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh. Bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp, không nên buông thả bản thân, vì một phút lơ là mà gây ảnh hưởng danh tiếng. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên ích kỷ làm việc theo cảm xúc của riêng mình mà không để tâm đến nửa kia. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa. Tỷ kiên cho thấy bạn còn dễ vướng phải những mâu thuẫn,